lô tô ngày hôm nay rơi tương đối là đều cho tất cả anh em không có đầu nào câm gặn lô tô tập trung rơi nhiều vào đầu 9 và đầu 6 và chúng ta cũng điểm qua lô tô hai nháy ngày hôm nay ngày hôm nay thì tương đối là nhiều lô tô hai nháy anh em nhé ở đầu không thì có 07 rơi cho anh em hai nháy đúng chưa Tiên tôi đầu 1 thì có 17 rơi cho anh em hai nháy đúng chưa anh em Tiên tôi đầu 3 thì có 31 rơi cho anh em hai nháy và tiên lên đầu 5 thì có 51 rơi cho anh em hai nháy và tiên lên đầu 9 thì có 98 rơi cho anh em hai nháy thì ngày hôm nay có năm chú lô rơi cho anh em hai nháy rồi thì năm chú lô chiếm cái tỷ lệ là 10 số trong cái gì dàn 27 lô rồi đúng trời anh em đấy thì lô tô rơi hai nháy nhiều thì anh em nếu mà anh em nào may mắn đánh được trúng lô hai nháy thì chúc mừng anh em và anh em nào đen thì không trúng thì ngày hôm nay thì chia buồn với tất cả anh em những ai mà không trúng được lô trúng được đề anh em nhé và phần kết quả bồi thường thì cũng đã xong thì anh em cùng trở lại với phần phân tích và chốt số cho anh em ngày hôm qua thì cái video này là của kênh Hoàng Dũng Số anh em nhé Hiện tại thì Hoàng Đảo lên hai kênh đó chính là kênh Hoàng Dũng Số và kênh Hoàng Đảo Số thì hai kênh này thì mong tất cả anh em những anh em ở kênh Hoàng đảo thì ghé cho kênh Hoàng Dục những cái lượt xem và những lượt đăng ký kênh và những anh em ở Hoàng Dục thì ghé ghé qua Hoàng đảo cho Hoàng đảo xin những lượt đăng ký kênh anh em nhé và ngày hôm nay bắt cho anh em đúng trời anh em ngày hôm nay bắt cho tất cả anh em đó chính là tổng đề 05 lót 38 đúng trời anh em thì chúng ta đã không chiến thắng được về phần đề rồi và về phần lô và về phần tư thủ đề thì bắt cho anh em tư thủ đề 64 thì nó lại về 65 đúng chưa anh em bạch thủ lô 37 và độc thủ lô 73 thì ngày hôm nay trên kênh chính thức đã gãy cầu anh em ạ ngày hôm nay trên kênh đã gãy cầu rồi thì một lần nữa cho Hoàng Dũng xin cảm ơn bao nhiêu 694 lượt xem của anh em bên kênh Hoàng Dũng anh em nhé thì mong anh em gãy cầu một hôm thì anh em đừng có nản ạ hãy chú ý quan sát lắng nghe những cái đường cầu của hoàng đạo thì lô đề thì có ngày được ngày mất đúng trời anh em lô đề thì chắc chắn có ngày được ngày mất chứ không chúng ta không thể ngày nào chúng ta cũng chiến thắng được đúng trời anh em đấy miễn sao mà cái ngày được anh em được nhiều và ngày mất thì anh em mất vào nhỏ nhẹ được chưa và những cái con số đây thì hoàng đạo thông báo cho tất cả anh em rồi chỉ là mang tính chất tham khảo thôi trời nắng nóng thì anh em nào hợp máu hợp cầu kèo thì chúng ta vào trà đá bia hơi đúng chưa anh em vào nhỏ nhẹ kiếm ly trà đá kiếm cốc bia hơi vào ngày hè oi bức đúng trời nhẹp Đấy. và về phần kênh thì chúng ta đã không tiến thăng được nhưng về phần Zalo Zalo thì ngày hôm nay chúng ta quá tương bừng được rỡ khi chúng ta đã đánh chen lô tô hai nháy anh em ạ và trước tiên là bản Minh Nguyệt này cái khung giờ chụp ảnh là 18 giờ 35 phút này vào lúc 16 giờ 18 phút thì mình có bảo là alo em này thì bạn ấy có bảo là em đây thì mình có bảo là soi cầu miền Bắc quyết show ngày 16 tháng 5 năm 2021 Bạch Thủ Lô VIP đây chính là Bạch tủ lô VIP 51 này đúng chưa anh em bạch tủ lô vip 51 cho tất cả anh em thì bạn ấy hỏi tuần chưa thì mình bảo là chắc em nhé thì vào khung giờ bao nhiêu ạ vào khung giờ đó chính là 18 giờ 19 phút này thì mình có bảo là nổ em nhé và đến 18 giờ 23 phút thì khai nháy thì mình có nhắn tin cho em ấy đó chính là nổ hai nháy em nhé thì ngày hôm nay rất tung bừng và rực rỡ với cầu lô trên Zalo của chúng tôi đúng rồi anh em quá đẳng cấp khi chúng ta đã chia sẻ lên cho tất cả anh em con bạch thủ lô vip là bạch thủ lô vip 51 về cho anh em tải dạy 401 đúng rồi anh em và niềm vui không chỉ dừng lại ở đó và nó được nhân đôi lên cho tất cả anh em khi nó về cho anh em nháy thứ hai tải dạy 7.2 401 và 702 đúng trời anh em quá tương bừng và được rỡ thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo ngày hôm nay khi chúng ta đã chiến thắng còn bạch thủ lô vip là bạch thủ lô vip 51 đúng trời anh em và bạn thứ hai này Bản thứ hai là bản Lộc Hòa này. Bản Lộc Hòa này vào lúc 18 giờ 30 phút này bản Lộc Hòa này. Thì vào lúc 16 giờ 26 phút thì mình có bảo là alo em. Thì bạn ấy bảo là giúp chỗ trò em anh ơi mà em gửi phi cho anh. Thì mình có bảo là hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 51. Hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 51 em nhé. Thì bạn ấy hỏi là có chuẩn chưa anh? thì mình bảo tự tin hôm nay thì sau giờ này mình có bảo là nổ em nhé vào khung giờ là 18 giờ 21 phút này rất tưng bừng và rực rỡ cho tất cả anh em trên Zalo ngày hôm nay khi chúng ta đã đánh trên được lô tô là kinh là lô tô hai nháy đúng chưa và bản thứ ba này bản thứ ba này bản Chu Minh Hoàng này bản Chu Minh Hoàng khung giờ chụp ảnh là 18 giờ 35 phút và 16 giờ 18 phút thì bạn ấy có hỏi mình một câu là nay cầu sao anh thì mình có bảo là soi cầu miền Bắc chốt số ngày 16 tháng 5 năm 2021 bạch thủ lô VIP là bạch thủ lô VIP 51 mà đao thành công thì bạn ấy có hỏi là cầu ok không anh ạ à? phần trăm cao không đấy thì mình bảo là hôm nay cầu mới em nhé thì bạn ấy bảo ok anh thì vào lúc 18 giờ 18 giờ 19 phút thì mình có bảo là nổ hai nháy nổ em nhé hai nháy thì bạn ấy có bảo trả lời là ok đây rất tương bừng và rực rỡ đúng chưa anh em rất tương bừng và rực rỡ cho tất cả anh em ngày hôm nay và bạn khách hàng tiếp theo bạn khách hàng tiếp theo anh em nhé là một quân nhân đúng chưa anh em bản vi văn sổ đúng chưa anh em 18 giờ 35 phút bản vi văn sổ thì mình bảo là uy tín nha 16 giờ 17 phút này thì bạn ấy bảo ok này mình có một chốt đó chính là soi cầu miền Bắc chốt số ngày 16 tháng 5 năm 2021 bạch thủ lô vip là bạch thủ lô vip 51 mã đao thành công thì bạn ấy bảo là miền Bắc nghe anh thì mình bảo ok em này thì bạn ấy bảo là chắc chứ anh thì mình bảo chắc chắn đấy thì bạn ấy có bảo là anh cho em một con nữa để em lót được không anh thì mình có bảo bạn ấy là không lót em nhé đúng chưa anh em mình có bảo bạn ấy là không lót và đã chiến thắng bạch thủ lô vip 51 tưng bừng được lửa hai nháy đúng chưa qua bạn khách hàng tiếp theo khách hàng tiếp theo là một chị gái đúng rồi anh em bạn một điều ước này thì bạn bảo là bạn cho mình mình ok sẽ có uy tín bạn ạ à. đấy thì mình bảo ok bạn nhận số thì bạn ấy bảo ok vào lúc 16 giờ 11 phút đây thì mình có chốt đó chính là soi cầu miền Bắc chốt số ngày 16 tháng 5 năm 2021 bạch thủ lô VIP 51 mà đao thành công thì mình có bảo là ok nhé thì bạn ấy bảo là chắc đúng trời anh em thì mình bảo là tự tin vào tiền chắc chắn nổ thì bạn ấy có bảo ok đây đúng chưa anh em đấy bạn ấy ok bạn đấy và sau giờ bạn ấy nhắn tin là sau giờ này thì tiếp tục là bạn một điều ước anh em nhé và sau giờ này thì mình có bảo là nổ em nhé vào lúc 18 giờ 19 phút thì bạn ấy like này đấy thì sau 18 giờ 21 phút thì nó về hai nháy thì mình có nhắn tin là hai nháy thì bạn ấy tiếp tục là đúng chưa anh em đấy quá tưng bừng và được rỡ cái bắt cho anh em bạch tủ lô vip là bạch tủ lô vip 51 này đấy tiếp bạn tiếp theo là bạn Hoàng Văn Đinh này vào lúc 18 giờ 31 phút soi cầu miền Bắc chốt số ngày 16 tháng 5 năm 2021 bạch thủ lô vip bạch thủ lô vip 51 mà đao thành công đấy thì bạn ấy bảo là đánh như thế nào thì mình có bảo vào 200 điểm này thì bạn ấy bảo là đang vào 50 điểm thôi không dư cái gì đấy thế mình bảo là thế vào 100 điểm đấy thì bạn ấy bảo là có dám bảo anh chết nhiều rồi như thế cho em đó bảo 100 điểm hôm nay thì vào lúc 18 giờ 19 phút này 18 giờ 19 phút thì mình có nhắn tin là nổ rồi hai nháy đúng chưa thì bạn ấy có gửi cho mình cây hóa đơn bạn ấy ngày hôm nay đánh này có cái bill ngày hôm nay đánh và bạn ấy đang soạn tin nhắn này thì rất là tưng bừng và rực rỡ khi ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được con bạch thủ lô VIP 51 mà chúng tôi chia sẻ trên cầu kèo Zalo cho tất cả anh em anh em nhé. Và để không mất thời gian thì mời anh em cùng trở lại cái phần bảng đặc biệt tuần để cùng với chúng tôi sẽ đi vào phân tích và đưa ra những cái đường lối đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho anh em tham khảo vào ngày mai và cái vị trí cần xét ngày mai cho tất cả anh em đây đúng chưa anh em vị trí cần xét ngày mai đây và anh em đi treo lên theo hình cầu bậc thang và tôi sẽ đi ngày hôm nay tôi chỉ bắt cho anh em duy nhất một cái đường cầu đó chính là đường cầu ép vị ép vị ra bộ đề cho tất cả anh em và hạ dàn kết cho tất cả anh em anh em nhé ép vị ra bộ đề và hạ dàn kết và vâng, ngày hôm nay bắt cho anh em được gọi FB như sau Thì chúng ta sẽ có đầu cộng đầu bằng đuôi cộng đuôi Chúng ta sẽ có đầu tiếp của ngày 14 tháng 4 năm 2021 Kết hợp với đầu năm của ngày bao nhiêu? Ngày 21 tháng 4 năm 2021 Thì chúng ta sẽ có đầu 9 kết hợp với đầu năm này Đúng chưa? Sẽ sinh ra anh em hệ tổng là tổng 49 Đúng chưa anh em? Sẽ sinh ra anh em hệ tổng 49 này Đúng chưa anh em sẽ sinh ra cho anh em cái hệ tổng 49 Vậy thì nó sẽ bằng đuôi 3 của ngày 28 tháng 4 kết hợp với đuôi 6 của ngày mùng 5 tháng 5 có đúng là bằng tổng 49 hai đường cầu có đúng là bằng tổng 49 không ạ đấy hai đường cầu bằng tổng 49 anh em nhé hai đường cầu bằng tổng 49 cho tất cả anh em này đây đúng chưa anh em hai đường cầu bằng tổng 49 này đấy hai đường cầu đều đưa ra cho anh em cái tổng đề là tổng 49 49 từ đường cầu em bị tổng 49 và kết đuôi là kết đuôi một sau thì chúng ta đã chiến thắng đuôi sau đó chính là bạch thủ đề kép sau 16 và đường cầu thứ hai Đường cầu thứ hai thì chúng ta sẽ có đầu 7 của ngày 20 tháng 4 năm 2021 kết hợp đầu 3 của ngày 27 tháng 4 năm 2021 7 kết hợp với 3 thì sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 05 Đúng chưa anh em hệ tổng là tổng 05 Vậy thì bắt buộc đuôi không vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 Phải kết hợp với một số nào đó để ra được cái tổng 05 Và chúng ta sẽ có 7 kết hợp với 3 bằng tổng 05 Vậy bắt buộc không kết hợp với 0 hoặc không kết hợp với 5 để ra được tổng là tổng 05 lúc chờ anh em để ra được cái tổng là tổng 05 vậy thì cái đường cầu này thì chúng ta sẽ có đôi khi là 7 kết hợp với 3 bằng 3 kết hợp với 0 hoặc 3 kết hợp với 5 ra được tổng 05 cho tất cả anh em ra được tổng 05 đúng chưa anh em và chúng ta đã chiến thắng được cầu ép vị đó chính là ra tổng 0 ra đuôi kết đuôi 05 thì chúng ta đã chiến thắng đúng chưa anh em tổng 05 này 05 này đúng chưa anh em tổng 05 và chúng ta đã chiến thắng được cái tổng 05 và chiến thắng được cái đường cầu ép vị đuôi 05 luôn đô trả đó chính là bạch thủ đề 77 đuôi 05 và đến cái vị trí cần xét cho anh em tham khảo vào ngày mai chúng ta sẽ có đầu năm của ngày 26 tháng 4 năm 2021 kết hợp đầu 2 của ngày 3 tháng 5 năm 2021 năm kết hợp với hai sinh ra anh em hệ tổng là tổng 27 tổng 27 thì bắt buộc chúng ta sẽ có đó chính là con đuôi 7 của ngày 10 tháng 5 năm 2021 kết hợp với một số nào đó để ra được cái tổng 27 vậy thì theo đường cầu này thì chúng ta bắt buộc con 7 này nó sẽ phải kết hợp với một số nào ạ? Con 7 này nó phải kết hợp với đó chính là con 0 hoặc con 5 đúng chả anh em? 0 hoặc 5 thì chúng ta sẽ có cái cửa cầu như sau ạ. 5 kết hợp với 2. 5 kết hợp với 2 thì nó sẽ bằng 7 kết hợp với 0 hoặc 7 kết hợp với 5 đúng chưa? 7 kết hợp với 0 hoặc 7 kết hợp với 5 để đưa ra cho anh em được cái hệ tổng đó chính là tổng 27 đúng chưa anh em đưa ra được cho anh em cái hệ tổng đó chính là tổng 27 và đường cầu này thì chúng ta sẽ ép vị và chúng ta sẽ có đó chính là Đấy, dạ, tôi sẽ ghi ra cho tất cả anh em đó chính là đường cầu ép vị tổng 27 Đấy, đường cầu ép vị tổng 27 anh em nhé Đây là đường cầu ép vị chứ không phải là đừng có bắt tổng đâu anh em nhé ép vị rồi tôi sẽ ghi rõ cho tất cả anh em ép vị ra tổng 27 ép vị của tổng 27 thì anh em ạ ép vị ra tổng 27 thì anh em lại nhầm tưởng là tôi bắt tổng 27 cho ngày mai Đúng chưa anh em? FV của tổng 27 này 5 kết hợp với 2 bằng 7 kết hợp với 0 hoặc 7 kết hợp với 5 Vậy thì đường cầu FV này thì chúng ta tiếp tục kết đuôi 05 trong ngày mai Đúng chưa? Chúng ta sẽ có đó chính là kết đuôi 05 trong ngày mai này Và đường cầu FV thì chúng ta có này Bộ đề này Trước tiên là đường cầu ép vị, tôi sẽ ghi đường cầu ép vị đó chính là kết đuôi 05 kết đuôi không này năm này kết đuôi không năm thì gồm năm bộ năm bộ đề gồm 5 bộ anh em nhé và bộ đề thì tôi sẽ ghi lên đây đó chính là bộ 00 bộ 01 02 03 04 và anh em gồm 5 bộ đề và anh em ngày mai anh em lưu ý kép này lưu ý kép 10 số kép bằng Đấy, lưu ý 10 số kép bằng này và hạ tư thủ đề cho ngày mai cho tất cả anh em đó chính là 00 này 55 này đúng chưa 0055 0055 và 1166 đó chính là về phần tư thủ đề cho ngày mai này đây là về phần tư thủ đề cho anh em tham khảo vào ngày mai tư thủ đề cho anh em tham khảo vào cái dàn kết dàn kết thì bắt cho anh em đó chính là 00 55 050 11 66 ngày mai tôi chỉ bắt cho anh em kép bằng được chưa kép bằng đấy 33 88 này và anh em lót cho tôi 04 này 40 này 09 90 đó là cái giảm kết ngày mai anh em nhé và về phần lô tô lô tô bắt cho anh em tham khảo ngày mai đó chính là bạch thủ lô 35 bạch thủ lô 35 và độc thủ lô là độc thủ lô 53 anh em nhé và những anh em nào mà còn xa bờ loạn số thì anh em hãy nhanh tay kết bạn Zalo 0986 080 127 kênh Zalo thu phí sau cho tất cả anh em tạo điều kiện cho anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn nhất anh em nhé. Và về phần Zalo thì ngày hôm nay tôi đã đưa lên cho anh em đây tưng bừng rực rỡ hai nháy còn bạch thủ lô vip là bạch thủ lô vip 51 và sau giờ thì anh em có trao đổi và gửi đến cho nhau những cái lời lời chúc mừng anh chúc mừng nhau khi chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ hai nháy anh em nhá và một lần nữa thì anh em lưu ý là những cái con số mà tôi đưa lên chỉ là mang tính chất tham khảo thôi còn những anh em nào mà trao bên loạn số thì anh em kết bạn zalo 0986 080 127 đúng chưa 127 để được tư vấn và được nhận những cái con số chuẩn nhất đúng chưa anh đấy còn những người có sốt trên kênh thì anh em chơi văn nghệ trả ra bê hơi thôi anh em nhá và cuối cùng thì cho tôi xin dừng cái video tại đây và xin chào tất cả anh em